Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo Hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo Và trong ngày hôm nay sẽ có rất nhiều trận đấu được diễn ra tại các giải đấu uh, hàng đầu châu Âu uh, Còn mình thì uh, còn bận nhiều việc nên uh, không có thời gian nhiều để lên được hết video các trận đấu này cho anh em được Nhưng uh, tất cả các kèo mình sẽ soi kỹ càng khi mà có đội hình ra sân chính thức cũng như uh, xem kỹ cái ờ, tình hình ờ, lực lượng như thế nào và sẽ gửi lên trên nhóm đầy đủ các mã kèo cho anh em ờ, tham khảo còn những anh em nào chưa tìm được một cái trang uy tín để tự chơi hoặc đang muốn vào nhóm cùng đồng hành với uh, tem cao tiến thì cứ liên hệ cho mình qua số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram kèo bóng cao tiến thì anh em tìm đến mình mình sẽ thêm tất cả vào nhóm cũng như giới thiệu những cái trang uy tín và hướng dẫn trực tiếp cho anh em cách tạo tài khoản cũng như cách chơi trên trang ok giờ thì quay lại với video này à, thì mình cũng đã nhận định xong cho anh em trận đấu sớm giữa West Ham và Chelsea à, cùng với đó là trận đấu tại Syria giữa Empoli với uh, Bezia anh em có thể uh, vào xem để tham khảo về mã kèo mà mình cho hai trận đấu này à, giờ thì mình tiếp tục nhận định cho anh em thêm một trận đấu cũng thuộc uh, vòng đấu 23 ngoại hạng Anh giữa Leeds và MU thì trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 21 giờ ngày 12 tháng 2 à, thì Leeds, Leeds United đã có chiến làm khách được cho là thành công trước quỷ đỏ cách đây chưa đầy 3 ngày ở trận đấu bù vòng 8 ngoại hạng Anh thì ờ, ở trận đấu đó à, họ đã dẫn trước đối thủ với tỷ số là 2-0 và sau đó thì phải ra về với một, một điểm tuy nhiên thì đó cũng chỉ là vòng đấu ờ, thứ 8 liên tiếp mà đội chủ sân uh, Aaron Roth không biết đến 10 vị chiến thắng khi họ chỉ hòa 4 và thua 4 à, trong đó Leeds từng thua Aston Villa và Nottingham thì hiện tại Leeds United đang đối mặt với nguy cơ là phải nỗ lực chạy đua cho mục tiêu chủ hạng khi hiện tại họ chỉ mới có được 19 ờ, điểm sau 21 trận ờ, và chỉ đang hơn nhóm cầm đèn đỏ một điểm cách biệt mà thôi ờ, và ở trận đấu đó dù có được lợi thế sân nhà nhưng với một đội hình không thực sự đầy đủ những cầu thủ tốt nhất nên quỷ đỏ đã gặp khó khăn trước ờ, đối thủ này ở trận lượt đi cách đây 3 ngày. Tuy nhiên thì công bằng mà nói đó là trận đấu mà quỷ đỏ đã thể hiện bản lĩnh của một ông lớn từng bị đối thủ ờ, dẫn trước hai bàn ở hai đầu mỗi hiệp nhưng thì cuối cùng họ cũng có được kết quả hòa thậm chí nếu mà may mắn hơn họ đã có thể ờ, ngược dòng thành công thì hiện tại đồng quân của huấn luyện viên Eric Ten Hag vẫn đang trong top 4 với 43 điểm sau 10 3 trận thắng 4 trận hòa và 5 thất bại ở 22 vòng đấu vừa qua thì nhìn chung những gì mà MU đã thể hiện trong thời gian gần đây là tốt hơn nhiều so với đối thủ của họ vòng 23 này cụ thể hơn nữa là quỷ đỏ đã thắng 7 hòa 2 ở 10 vòng đấu gần nhất trong đó chỉ nhận duy nhất một thất bại đó là trận thua sát nút 23 trước pháo thủ ờ, Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng à, trong khi đó Leeds United đã không thắng ở 8 vòng đấu gần đây với 4 thắng bại và 4 hòa thì cái sự khác biệt này niềm tin vào một chiến thắng dành cho thầy trò huấn luyện viên ờ, Ten Hag là rất có cơ sở đấy và mình sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số trận lượt đi vừa qua tuy Leeds làm khách trên sân Old Trafford và dẫn trước 2 ờ, không nhưng ờ, nhìn về tổng thể trận đấu thì quỷ đỏ đã nắm hoàn toàn thế trận trong cuộc đối đầu vừa rồi khi kiểm soát bóng lên đến 66% so với 34% của Leeds và MU đã tung ra tới 24 cú dứt điểm về phía ờ, khung thành đối phương, trong đó có 7 cú sút nguy hiểm và mang về hai bàn thắng gỡ hòa từ uh, ờ, Rashford và Sancho. Đấy. Và đến với vòng đấu 23 ở trận lượt về này, chắc chắn MU sẽ chơi uh, một cách uh, chắc chắn hơn cũng như uh, hướng đến một chiến thắng để bỏ túi thêm 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh năm nay. À, và trước khi đến với tỷ lệ kèo ở trận đấu này, mình sẽ nói sơ qua về đội hình ra sân của hai đội chủ nhà Leeds ra sân với sơ đồ là 4231 và huấn luyện viên ờ, Escobar sẽ không có được sự phục vụ của Dallas, ờ, Foster, Rotiro và Sonny Perkin do chưa bình phục chấn thương. Còn về đội khách MU cũng ra sân với sơ đồ là 4231 với ờ, chủ công cao nhất là Rashford và huấn luyện viên Ten Hag sẽ sẽ chưa có được sự phục vụ của Casemiro vì <clears throat> Casemiro vì vẫn đang bị treo giò cùng với đó là Van der Beek hay là Eriksen cũng như là chưa bình phục chấn thương và nhà cái chỉ đưa ra tỷ lệ kèo trận đấu này với mức chấp hiệp 1 là 0.25 cho MU và chấp nửa trái cả trận thì cái tỷ lệ này này đã giảm một nửa so với mức chấp một hòa ở trận lượt đi trên sân nhà của MU vào 3 ngày trước thì à, cùng với đó là mã kèo tài 2 à, tài xỉu 2.75 cả trận và 1.25 trong hiệp 1 với à, những gì mà hai đội đã thể hiện ở trận lượt đi Leeds đã thật sự làm rất tốt trên sân nhà của MU, đặc biệt là sự xuất sắc của bộ tứ hậu vệ à, Leeds United cùng với đó là những pha cản phá xuất sắc của thủ thành uh, à, à, Medlier đã mang về được một điểm quý giá trận đấu đó. Nhưng xét về đẳng cấp và phong độ, MU vẫn là đội chơi xuất sắc hơn rất nhiều so với Leeds và mức chấp ở trận lượt về này chỉ còn nửa trái cả trận thôi. Anh em nên đặt niềm tin vào quỹ đỏ trận đấu này vì hiện tại trong đà thăng hoa và càng áp sát uh, tấp đầu bảng xếp hạng quỷ đỏ chắc chắn sẽ không để mất 3 điểm trong ờ, lượt trận này trước con mồi đang xếp ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng nhiều lít ở hiện tại à, và mình chốt cho anh em hai mã kèo MU chấp nửa trái cùng với ờ, tài 2.75 cả trận thì anh em nên nhớ đây chỉ là những ý kiến riêng của mình về trận đấu thôi nếu anh em thấy mình nhận định đúng thì anh em cứ vào và trong cuộc đối đầu này anh em cũng có thể chơi thêm mã kèo ờ, kèo góc này kèo thẻ phạt và nhiều mã kèo khác nữa thì về các cái mã kèo này đợi vào trận kèo hạ xuống mình sẽ gửi lên trên nhóm để anh em vào còn những ai muốn vào nhóm ờ, kèo bóng cao tiếng để cùng đồng hành với anh em trong nhóm thì cứ liên hệ mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng à, ờ, và điều kiện và, và các điều kiện mà vào nhóm của mình thì rất đơn giản thôi chỉ cần anh em chơi cùng trang với anh em mình không cần phải chơi qua thầu qua cò vì khi mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò ấy, chỉ nhận được ờ, các cái mã kèo mà đơn giản như là kèo chấp cả chặn này cũng như kèo tài xỉu bàn thắng thôi chưa nói đến việc là bị mất like mất cỏ rồi mất phí trung gian đủ thứ hết đấy nhưng à, mà khi anh em đã có một tài khoản trên trang thì anh em có thể tự do ra vào được nhiều mã kèo và sẽ không bị mắc à, một khoản phí khấu trừ nào hết thậm chí là anh em còn ăn cao hơn à, với tỷ lệ như là một ăn chấm 1.10 này 1.20 đấy thì mình chỉ nói vậy thôi anh em thích vào nhóm và muốn có một trang riêng để chơi và cùng đồng hành với anh em mình thì cứ liên hệ à, ok mình cũng à, sẽ kết thúc video tại đây anh em xem xong nhớ like cũng như đăng ký theo dõi kênh và ấn chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến Số Kèo.